đông tứ trạch hay là tây tứ trạch thứ hai đó là màu sắc phong thủy thứ ba đó là cung sinh là gì cung phi là gì tiếp theo đó là à, năm nào được năm nào quý vị được tuổi xây nhà nha thì ở đây phòng hướng chia, chia sẻ hết cho quý vị nắm bắt được thì ở đây thì là 1994 của Giáp Tuất nhé chia sẻ cho có tuổi 1994 Giáp Tuất Lam và Lữ luôn nhé cái cung tử vi của Lam mạng 1994 đó là cung chấn cung tử vi hay còn gọi là cung sinh là cung chấn rồi cung tử vi của Lữ 1994 Giáp Tuất đó là cung cấn nữ mạng là cung cấn nhé cái cung này thì để xem lá số tử vi trọng đời 105 rồi là để xem tuổi vợ chồng nó mà chỉ được xem như được hai thế hai cái đó thôi nhé thì xem được hai cái đó thôi rồi tiếp theo thì bây giờ chúng ta lại phải đi tìm cung phi bát chặt một người có hai cung một là cung sinh hai là cung phi bát chặt cung sinh là chỉ có trong trong trong những cuốn sách tử vi trọng đời từ năm 1970 mới trở đi thì nó chúng ta mới biết được chúng ta không thể tìm ra được chỉ chúng ta xem vào sách từ thời trước để lại thì chúng ta mới biết được chính xác là cung sinh là cung gì thì ở đây thì Phạm Hướng chia sẻ cái cung sinh đây là chuẩn 100% không sai đi tí nào cả thì quý vị cứ xem là biết thôi chúng ta phải nắm bắt được cung sinh là gì cung phi là gì có nhiều người vẫn nhầm lẫn là cung phi với cung sinh là toi đời nhá rồi tiếp theo thì chúng ta tìm cung bắt chặt cái cung bắt chặt này để chúng ta cãi lại về cái đường tiền tài công danh sự nghiệp về đường tình duyên chúng ta cãi làm sao Phạm Hướng chia sẻ Giờ chúng ta muốn tìm được cái cung bắt chặt cung phi nam nữ thì phải như thế này. Chúng ta lấy 1900 tuổi 1994 đúng không? Là giáp tuất thì chúng ta lấy 1994 chúng ta chia con số 9 cái con số 9 đó chính là cái cung bắt chặt đấy là con số 9 thì sẽ bằng là bao nhiêu đây khi chúng ta lấy 1994 mà chia cho 9 nó sẽ ra là 221,5 chúng ta lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 2 con số 2 chúng ta lấy con số 2 để làm cái quái gì đúng không ở đây Phạm Hường chia sẻ cho quý vị đây đây là cái bảng bắt chặt của Phạm Hưởng đã làm ra hết rồi sẵn hết rồi bây giờ chỉ chỉ, chỉ cần mời quý vị sơi thôi lấy 1994 chia cho số 9 ra các con số lẻ đằng sau dấu phẩy đằng sau dấu phẩy là con số 5 thì chúng ta lấy con số 5 tra vào bảng của Lam mạng thì Lam mạng con số 5 ở đây đó là cung gì đó là cung càn quý vị con số 5 ở bên bảng của lam đó là cung càn nhé cái cung càn thì quý vị so với ở đây tám hướng này cung càn nó nằm ở chỗ nào cung càn nó làm ở chỗ nào đây cung càn nó làm ở hướng tây bắc quý vị đó ờ, thì đây dĩ nhiên là 1994 la mạng giáp tuất nhé là cung càn thuộc quân nhà hướng tây thuộc tây tứ mận tây bắc chắn tây tây nam và hướng đông bắc đây là hướng xây nhà hướng nhà và hướng nhà tắm và hướng nhà bếp của chính mận của mình là la mạng nhé đó thì chúng ta lên đã nắm bắt được mình là con nhà hướng Tây thì lên xây nhà theo bốn hướng của mình thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé rồi tiếp theo của Lữ thì sao Lữ thì cũng vào đây quý vị cũng lấy con số 5 chúng ta tra vào bảng này của Lữ con số 5 đó là cung ly Con số 5 ở bên Lữ Lữ là cung ly cung ly thì quý vị tra vào cái 8 cái này cung ly ở đây đó là hướng chấn lam quý vị nhé cung ly ở đây của nữ mạng là hướng chấn lam thì đây là 1994 giáp tuất nữ mạng thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh chấn nam đông nam chấn đông và chấn bắc nhé thì đó chúng ta xây nhà cũng theo bốn hướng này rồi là nhà tắm nhà bếp đều phải theo hướng này rồi Tiếp theo thì 1994 giáp tuất này thì là sơn dầu hóa. Sơn dầu hóa ở đây đó là mạng hóa. Thì Phạm Hướng chia sẻ luôn cho mình là cái màu sắc phong thủy của mình. Cái màu sắc phong thủy của mạng hóa ở đây đó là màu xanh lục nhé. Màu tương sinh của mình là màu xanh lục. Màu tương hợp của mình đó là đỏ hồng tím. nhé đỏ hồng tím. Màu bị khắc kỵ nhá đại khắc kỵ màu đen và màu xanh nước nhá thì khi quý vị đã nắm bắt được cái màu sắc phong thủy của chúng ta rồi thì chúng ta sử dụng cái màu sắc phong thủy của chính bạn mệnh chúng ta sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua xe mua xe theo màu phong thủy mua những cái mà nữ trang của chúng ta theo màu sắc phong thủy thì để nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị gia tăng thêm sự may mắn thuận buồm xuôi gió cho quý vị về mặt phong thủy màu sắc nhá rồi quý vị đã biết rồi Lam mạng 1994 là cung phi Lam nữ là cung càn cung càn là con nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mận rồi Thế còn nữ là cung lê là thuộc con nhà hướng Đông thuộc Đông tứ mận nhé thì phạm hướng chia sẻ ở đây cho quý vị nhé la mạng con nhà tây tư mệnh nhé hướng nào tốt nhất của la mạng nhé hướng tốt nhất đó là hướng chấn tây là sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng đông bắc thiên y hướng thứ ba đó là hướng tây nam diên niên và hướng tốt cuối cùng đó là hướng tây bắc phục vị nhé đây là bốn hướng của quân nhà hướng tây thuộc tây tướng mệnh 1994 là mạng rồi tiếp theo sang tuổi 1994 nữ mạng này nữ mạng cái là con nhà hướng đông nhá thì ở đây là hướng tốt nhất này hướng tốt nhất là hướng chắn đông là sinh khí hướng thứ hai đó là hướng đông nam là thiên y hướng thứ ba là hướng chắn bắc là diên niên và hướng cuối cùng đó là hướng chắn lam là phục vị đây là bốn hướng tốt của nữ mạng rồi Tiếp theo thì Phạm Hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn lắm bắt được Khi chúng ta biết biết được bốn hướng đó rồi Thì chúng ta phải hiểu được Chúng ta quay về hướng bốn hướng tốt đó thì có ý nghĩa là gì đúng không? Thì Phạm Hướng chia sẻ luôn Nam và nữ đều đều đều nghe luôn nhé Cái hướng sinh khí Khi quý vị mà quay nhà về hướng sinh khí Thì đó là đại cát đại lợi là sự thông suốt hanh thông lẫy lỡ sinh sôi đó rồi là chú sự về hòa hợp thăng tiến nhé đó là về hướng sinh khí quý vị mà quay nhà về hướng sinh khí là tốt tốt nhất luôn đấy hướng tốt thứ hai đó là hướng thiên ni hướng thiên thi ở đây nó biểu hiện cho sự gia tăng tài lộc gia tăng sinh khí rồi là trong cuộc sống đều tốt về mọi mặt nhá đó là về vấn là về hướng thiên Ni. Giờ hướng đẹp thứ ba đó là hướng diên niên và hướng diên niên này có có nghĩa là vững vàng thuận lợi êm đẹp gặp diên niên thì à, sự vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội nhé sự vui vẻ và kinh doanh thì được thăng tiến nhá đó là hướng diên niên hướng cuối cùng đó là hướng phục vị cái hướng phục vị này á nó có tác dụng như sau khi chúng ta quay nhà về hướng phục vị nó có nghĩa là nó phục hồi lại những cái thứ mà không tốt thành tốt cân bằng lại phục hồi lại những thứ không tốt thành tốt phục hồi những khí xấu thành cát khí chỗ vị nhá đó là hướng là hướng ờ, sinh khí à, hướng phục vị rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ bốn hướng xấu nè chẳng may mà quý vị mà xây nhà quay về hướng ngũ quỷ đúng không chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng ngũ quỷ thì ở đây là bị quấy phá quấy rối đấy rồi bị lận đận chắc trở tai vạ chăn cãi thị phi cực kỳ xấu rồi cái hướng xấu thứ hai đó hướng lục sát chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng lục sát thì ở đây đó là bị đứt đoạn thiệt hại chia ly thương tổn mất mát Đấy, rồi là về đường hao tài tốn của hôn nhân bất thành nhé đó hôn nhân bất thành đó là hướng lục sát hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng họa hại thì gặp những cái điều như sau thiệt hại mất mát hao tổn tiêu tán Đấy. rồi là trong chuyện tình duyên thì thị sẽ bị chia cắt chia nìa đứt đoạn rồi là gia tăng bệnh tật có nghĩa là bệnh tật bị gia tăng hay bị ốm đau bệnh tật rồi là khí lực bị hao tổn có nghĩa là cái thể lực của chúng ta bị hao tổn nó bào mòn thành ra là hay bị bệnh tật đó giống như là âm thịnh dương suy mà trong cơ thể chúng ta mà âm đã thịnh mà dương là suy có nghĩa là cơ thể chúng ta đang yếu đi chúng ta phải làm sao dương phải cao hơn âm tạo ra khí dương nhiều để nó át đi khí âm để át đi bệnh tật nhé đó là Phạm Hưởng đã chia sẻ xong cho quý vị về cái vấn đề là tám hướng bốn hướng tốt có ý nghĩa gì và bốn hướng xấu có ý nghĩa gì rồi đúng không rồi khi chúng ta đã biết hướng rồi biết chúng ta là thuộc quân nhà hướng Tây hay là hướng hướng ờ, Tây Tứ mệnh hay là Đông Tứ mệnh rồi thì bây giờ quý vị chỉ cần việc đó là đi mua nhà theo hướng mệnh chúng ta hoặc là đi mua một miếng đất theo hướng hợp mệnh chúng ta đông tứ trạch hay là tây tứ mệnh đúng không khi quý vị đã mua được miếng nhà một miếng đất hợp với mệnh rồi quý vị làm gì thì dĩ nhiên phải chọn được một cái lam lào đó để chúng ta khởi công xây nhà đúng không Phạm Hướng chia sẻ luôn cho quý vị về cái khởi công xây nhà cái năm được tuổi xây nhà nhá được tuổi tại sao nhiều người bảo là cái năm cái năm này mày được tuổi xây nhà tại sao người ta nói như vậy chứ không phải là năm nào cũng được xây tại vì sao tại vì như thế này khi mà quý vị được tuổi xây nhà trong năm đó có nghĩa là không phạm vào ba cái điều này nhé cấm kỵ không phạm vào ba điều này thứ nhất không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu không phạm tam tai chỉ cần quý vị không phạm vào ba điều này thì cái, thì cái năm đó là quý vị được quyền xây nhà được năm được tuổi xây nhà nhé đấy khi quý vị đã chọn được cái năm xây nhà rồi cái phần còn lại đó là sao đó là chọn cái tháng nào để xây nhà chọn cái ngày nào để làm lễ động thổ đúng không phạm hướng chia sẻ luôn khi chúng ta đã được cái làm xây nhà thì bất kể trong 12 tháng đó tháng nào chúng ta cũng có thể khởi công xây nhà động thổ làm lễ động thổ nhưng quý vị phải lưu ý một điều rằng như thế này chúng ta xem lịch âm nhé tất cả đều lịch âm hết và trong 12 tháng quý vị chỉ cần chọn ra một tháng ví, ví dụ đi là quý vị chọn tháng 2 để quý vị à, động thổ xây nhà đúng không thì trong chọn quý vị sẽ chọn tháng 2 trong 12 tháng mỗi một tháng sẽ có 4 có 4 ngày có giờ hoàng đạo hoặc là 6 giờ hoàng đạo và cũng có 4 giờ hắc đạo và 6 và 4 đến 6 giờ hắc đạo. Hắc đạo là gì? Hoàng đạo là gì? quý vị không biết Phạm Hướng chia sẻ luôn Cái giờ hoàng đạo ở đây nó có ý nghĩa như sau Cái giờ hoàng đạo đó là cái giờ đẹp, giờ tốt Đó là cái giờ hoàng đạo nó được thần tốt cai quản Thần tốt cai quản nhá Đó là do giờ đẹp Còn cái giờ hắc đạo đó là giờ có thần xấu cai quản Đấy Ở cõi trên thì cũng có thần tốt và thần xấu ở dưới đất trần gian thì cũng có người tốt người xấu nó đều có hai mặt cả khi chúng ta nắm bắt được cái điều này thì chúng ta sẽ chọn được cái cái khung giờ hoàng đạo chỉ cần chú, chú quý vị chọn được một tháng đó chú quý vị chọn ra một ngày là có khung giờ hoàng đạo đẹp thì chú quý vị sẽ làm lễ động thổ vào cái khung giờ đó trong khung giờ đó trở đi thì quý vị sẽ làm lễ bày vị ở trong miếng đất của chúng ta chính chúng ta là người làm lễ khi vừa làm lễ xong chính chúng ta là người đầu tiên động vào miếng đất đó có nghĩa là cùng dùng cuốc dùng xẻng cuốc vài ba cuốc đất vào miếng đất đó hoặc là xới vài ba xới đất ở trong miếng đất đó đó là động thổ khi chúng ta động thổ xong phần còn lại để cho thợ nó làm nhưng quý vị phải lưu ý một điều như thế này trong thời gian xây cất thì quý vị hạn chế sẽ không để ngưng ngưng ngưng hoạt động như là ngưng xây hay là hay là chẳng may mà cái thợ xây ấy, chẳng may thợ xây nó xảy ra một chuyện gì có nghĩa là nó bận nó không xây được cái nhà mình không xây được cho mình một hai ngày gì đó thì nó rất là xấu nó không đẹp đang xây dở chừng mà lại ngắt ngoang ngắt ngang mà không xây nữa thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng đến về cái khí của chúng ta khí tốt trong trong cái ngôi nhà đó thì quý vị chính là người giải quý vị chính là người giải cái vấn đề đó giải khúc mắc đó có nghĩa là quý vị sẽ chính là người những cái ngày mà không có ai ở trong ở trong cái khu vực mà xây cất đó thì chính quý vị phải là người vãng ở trong khu khu nhà đó có nghĩa là ở trong khu trong cái miếng đất đó chúng ta có thể là ở trong đó trông nom hoặc là à, làm những việc gì lặt vặt ở trong cái miếng đất đó coi như là ngày nào cũng có người ở trong cái ngôi nhà đó để làm việc thì nó sẽ tốt nó sẽ đem lại cho quý vị cát khí hơn nhá mà tại vì chúng ta đang chúng ta đang động thổ mà chẳng may quý vị ngưng như thế thì cái nhiều cái khí xấu nhiều cái âm binh nhiều âm binh đó nó lãng vãng ở ngôi nhà người ta sẽ nó sẽ nó sẽ đem cái cái cát khí xấu à, nó đem cái sinh cái khí xấu tới khu vực nhà người ta thì nó nói chung là không có đẹp nó không được được may mắn nhá đấy tại vì là chúng ta chưa có hoàn công chưa có làm được cái lễ làm lễ gọi là rước thổ công nhá, rước thổ công về nên là cái sự mà trông lom nhà cửa ở lúc đó không có hiệu quả cho mấy nó nói chung là không được tốt cho lắm tại vì chúng ta chưa thỉnh chưa làm cái cái ờ, bát nhang bát hương để mà chúng ta thờ cúng thổ công thổ địa ừ. đấy là cái rất là quan trọng nhá thì đó là phạm hướng chia sẻ là như vậy khi chúng ta động thổ thì luôn luôn lúc này nào cũng phải có người ở trong khu vực nhà xây đó thợ nó không làm thì mình làm nó thợ nó nghỉ thì mình ở trong đó trông coi hoặc là làm một cái số việc lặt vặt gì ở trong cái nhà đó chỉ cần trong ngày đó quý vị chỉ cần có lãng vãng vào đó chỉ cần 15 20 phút cũng được không cần nhiều để làm gì để là ngày nào cũng có người ở đó trông nom mà đó sẽ đem lại nhiều cái điều may mắn cho quý vị nhé thì thôi cũng mong là qua cái video này Phạm Hướng gửi đến cho quý vị 1994 biết rõ hơn nắm bắt rõ hơn để mà quý vị biết mình là con nhà hướng Tây hay là nhà hướng Đông để chúng ta chọn được cái ờ, miếng đất miếng ngôi nhà hợp với mệnh đã nói tới từ hợp thì nói chung miếng ngôi nhà mà đã hợp chúng ta hợp với mệnh mình thì làm cái việc gì cũng tốt kinh doanh buôn bán đều tốt đều phát đạt mà nó đã không hợp thì cho dù làm cỡ nào đi nữa nó cũng đủ kiểu rắc rối xảy đến nhé đấy như quý vị vậy đi lấy vợ lấy chồng tìm một cái tuổi hợp với mình thì đã hợp thì cái gì chả hợp hợp thì cái gì cũng tốt cả đó nó là như thế thì thôi phòng hướng xin uh, tạm dừng cái video tại đây và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé